hơn 10 năm qua, ông Trọng đã nỗ lực làm trong sạch đảng Cộng sản Việt Nam, thoát khỏi tham nhũng và sự mềm yếu về giáo lý, và ông không bỏ cuộc. Tháng 6 vừa qua, ông Trọng đưa ra một số thống kê ấn tượng. Gần 17.000 vụ án tham nhũng hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn đã bị truy tố, 175.000 đảng viên bị kỷ luật hoặc bị trừng phạt. Hình ảnh bài trên trang Asia Sentinel. Tuy nhiên, tác giả lại nhận xét Càng bỏ tù các quan chức sai phạm bao nhiêu thì mọi thứ càng không thay đổi bấy nhiêu. Đó là một điều mang tính cấu trúc. Từ trên xuống dưới, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào chất bôi trơn để hoạt động. Theo tác giả, thông thường những giao dịch tham nhũng nhất thiết được thực hiện trong bóng tối, ngoài tầm nhìn của công chúng. Nhưng ngược lại, các vụ bê bối liên quan đến Covid-19 ở Việt Nam vào cuối năm 2021 đã xảy ra một cách trắng trợn. Họ đã chạm trực tiếp vào phần lớn tầng lớp trung lưu, bộ mặt của quốc gia trong xấu xí, những kẻ gian ác đang bị trừng phạt. Tác giả cho rằng những vụ bê bối công khai này tạo cho ông Trọng một cái cớ để thắt chặt kỷ luật đảng. Sau một thập niên nhắm vào những cá nhân cơ hội, ông Trọng đã tái tập trung chiến dịch của mình vào vấn đề quản lý của Việt Nam. Tổng bí thư đã thúc đẩy việc sa thải kịp thời những quan chức làm việc kém hiệu quả và những người vi phạm sai phạm. Kết quả, hai phó thủ tướng và chủ tịch nước bị thanh trừng do không để ý đến những hành vi sai trái của cấp dưới hoặc có lẽ tệ hơn vì dung túng cho những hoàn cảnh cho phép những hành vi sai trái đó phát triển. Tác giả dẫn lời chúc Tết của ông Trọng, trong đó ông đảm bảo với gần 100 triệu đồng bào rằng những sự kiện vừa qua đã củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, mà theo tác giả đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả của sự thanh trừng do quản lý yếu kém đã làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Tác giả dẫn lời ông Michael Tatarsky trong bản tin Việt Nam Weekly nhận xét có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của vụ này là sự thất bại liên tục ở các cấp chính quyền trong việc giải ngân nguồn vốn công dẫn lời nhà phân tích Lê Hồng Hiệp ở Singapore, một số ý kiến cho rằng không phải tất cả các quan chức này cố ý tham nhũng, mà do các quy định phức tạp, đặc biệt là về mua sắm công, nên họ có thể vô tình phạm sai lầm. Và dẫn quan điểm của ông Nguyễn Khắc Giang cho rằng bài học rút ra ở đây là chính phủ Việt Nam đã phục tùng đảng Cộng sản một cách hiệu quả. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả cũng dẫn quan điểm cho rằng Mục tiêu thật sự của ông Trọng là trao đảng vào tay những tín đồ thật sự đỏ, những người có thể tin tưởng để dập tắt những sai lệch của các chuyên gia cơ hội. Và tác giả lấy dẫn chứng từ việc bổ nhiệm thành viên trẻ tuổi nhất trong Bộ Chính trị lên làm chủ tịch nước thay ông Phúc. Tác giả nhận xét, việc đặt bộ máy chính phủ vào tay những người đỏ hơn là giỏi thì có khả năng xảy ra nhiễu loạn chính sách và bỏ lỡ cơ hội. Nhưng theo quan điểm của Tổng Bí Thư, điều đó không sao cả. Ông Trọng sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế để đảm bảo rằng tại Đại hội 14 sắp tới đường lối của Việt Nam được thiết lập bởi một đảng không bị thụt lùi về ý thức hệ. Tác giả phân tích để truyền lại nguyên vẹn di sản của mình cho người kế nhiệm đáng tin cậy. Trọng phải tập hợp đa số khi Ban chấp hành Trung ương đảng triệu tập các phiên họp vào năm 2025 để viết kịch bản cho Đại hội 14